Ok xin chào bạn đến channel mình nha, mình là Jackie đây Hôm nay mình sẽ quay video chơi Survive the Killer Đó chính là trò sống sót cái kỹ người đó à Gì đây 600 tiền nữa, mình có 10 tiền nè Tụi mình sẽ chơi sống sót khỏi kỹ người Ủa cách nào thanh niên mấy thanh niên ở đó còn nằm ngồi được vậy giờ chọn nè cái thanh này, này chọn tập trung đây nhiều mình sẽ chọn đây ok giờ bắt đầu vô thôi sống sót khỏi kỹ người thì chơi này mình nghĩ mình sẽ bật âm thanh lên mấy bạn sẽ không nghe được gì đâu vì chẳng hiểu mà. rồi mimi Chucky Mimi này là Chucky là kẻ người thì nhiệm vụ mình là nhìn thấy thì chạy sống sót Nhiệm vụ của tụi mình là sống sót khỏi kẻ người trong thời gian này. Ở đây có một cái cống nè. cứ đi theo lên này ê, ê. cửa đỏ tao kể cười đông vui nào luôn ủa cách nào xuống đây à không biết chết mẹ mình không biết á mình không biết nằm Mình không biết nằm. Các bạn có cách nào để thể nằm trong đây mà mình không biết thanh niên này nằm kiểu gì nữa. Nè, nằm kiểu gì? <laughs> rồi an toàn an toàn này Ê. mình không biết cái nào nằm luôn mình trốn gần như là vô dụng luôn Thế là mình không biết cái nào để nằm luôn á mấy tên này là có thể nằm ấy chứ mình thì không biết nằm không biết cách làm luôn á tới đức cái tay này là họ có thể cúi xuống mà nằm ấy thì mình thì không biết luôn sống sót được rồi sống sót mấy thanh niên này nằm được chứ mình đé chứ mình không nằm được Ủa, à cái ấn ship ấn ship làm được ấn ship là làm được ấn ship là làm được ok ok à, giờ mới biết ấn ship là cách làm lẹ lẹ lẹ lẹ con đang quay video ba ơi chờ xíu Ồ, ra ra rồi Yeah, trốn thoát thành công. Rồi xíu ít phút nha bà con quay video tí. Ui, trốn thoát thành công. Để tính cái đồ mà nó phát sáng trong đêm. Oh yeah. Giờ mình biết unship ấy. Rồi kê vô. Rồi vô. là chim mình là kỹ người chép mình là chú hề ma quái Pennywise chúng bị sẹt thôi à, à, à, à, à. Chờ xíu mà, ngồi quay này Vô Mà chơi gà luôn á giờ tìm nó để giết thôi à chú thầy Pennywise cầm dao giết người à ảo rồi đấy